À, xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái um, khóa khủng minh tiếp theo cái loại khóa khủng minh này chắc chắn là sẽ gây cho các bạn rất nhiều rắc rối à, chúng ta có thể nhìn thấy cái khóa khủng minh như này đây, đây chính là cái mà um, nếu các bạn có đặt mua thì chúng ta nhận được một món quà như thế này rồi ừ, với chiếc khóa không minh như này các bạn sẽ nhìn thấy rằng rất khó rất khó có thể mở nó ra chúng ta không biết làm thế nào để có thể mở được nó đúng không quá khó à, với những bạn mà mong muốn trước khi mà mình đưa ra cái lời giải của cái khóa không minh này có lẽ là nếu như bạn nào giải được cái video này à, giải giải được cái quân à, khóa khổng minh này tự tháo nó ra và tự lắp vào được thì có lẽ mình sẽ tặng cho các bạn một bộ như thế này để tháo nó ra thì à, các bạn có thể nhìn thấy sau khi mình tháo ra sẽ như thế nào nhé rồi như các bạn nhìn thấy thì sau khi tháo hết ra thì nó sẽ có hình dạng như thế này và như thế để mà lắp lại được cái này sẽ khá khó đúng không ạ rồi, xin chào và hẹn gặp lại cho và các bạn trong cái video giải đáp của nó. Cái này gồm có à, trước khi dừng lại cái này gồm có đôi 4 6 8 gồm có 9 9 thanh gỗ. Rồi, xin chào hẹn gặp lại nhé.